trong những cái video trước mình à, có ờ, nói về rất ờ, nói rất nhiều về game này và cũng đã có hướng dẫn chi tiết một cái video hướng dẫn chi tiết các bạn nhập cái ờ, mã code à, thưởng à, thì cái mã code cho thưởng này trong cái nhóm tổng của um, Gold Farm á à, phát um, từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối nha bạn cách à, một tiếng phát lần thì cái dạng mã code nó như thế này mình sẽ show cho bạn xem đây nhóm ờ, nhóm nhóm tổng ha còn cái nhóm ờ, nhóm thông báo chính thức à sẽ phát code đây phát code như thế này các bạn à, cái code này lúc 6 giờ nè hình như có thể phát lúc 6 giờ nè đúng rồi 6 giờ tức là phát ờ, cái thời gian phát tròn là tròn giờ các bạn sử như là à, 9 giờ 10 giờ 11 giờ 12 giờ 123 à, 456 ha à, gì đó à, đây là cái code nó có dạng như thế này các bạn thì hôm nay mình ờ, sẽ ờ, nhập một cái code à, à, mà cái code mà chúng ta nhận thưởng được kết quả nhận thưởng được thì trong video trước mình đã hướng dẫn nhưng mà cái code đó đã sử dụng rồi thì hôm nay mình sẽ nhập cái code chất lượng để cho các bạn xem là cái code này à, mình nhận thưởng được bao nhiêu à, và cái cái màn hình hiển thị như thế nào còn đây nè các bạn à, mình đầu tiên mình sẽ nhập cái code à, đã sử dụng rồi cho các bạn xem nha à, đi à, ở đây chẳng như cái code này nè các bạn thì à, trong nhóm tổng á các bạn à, chắc chắn là các bạn sẽ à, cái nhóm tổng thì chắc chắn các bạn sẽ dành không lại à, tại vì quá trời nhiều à, thành viên trong này các bạn sẽ à, không thể nào nhập kịp à, khi không nhập kịp thì nó sẽ báo như thế nào đây giả sử mình copy một đại một cái cái mã code đã phát lúc 6 giờ nè các bạn cho bạn xem nha rồi các bạn nhập nè rồi bây giờ mình dán vô nha bấm nè đây nè đã nhận được phạm nè nó sẽ báo nếu những code đã được sử dụng rồi á thì nó sẽ báo nè đã nhận được phần thưởng này là mã gói uh, quà này à, tức là cái cái code này đã có người sử dụng rồi chứ không phải là bạn nhận rồi nha bạn bạn không có nhận được lý do là người ta đã sử dụng rồi bạn nhập vô nó không có ý nghĩa gì chân á rồi mình sẽ thao tác một cái code thật cho các bạn xem nha cái code chất lượng nha rồi đây mình đã để sẵn một cái code này rồi rồi mình copy cái code này nha thì cái có nó có dạng mã ờ, chữ cái và số nha các bạn đây à, các bạn cứ vào ờ, mã trao đổi nè các bạn nhập rồi mình nhập bắt vào đây nha rồi bạn ok rồi sau đó bạn bấm trao đổi thì kết quả sẽ hiển thị các bạn để ý xem nha đây các bạn thấy không đó 88,9k nè đó à, kết quả ờ, là chúng ta à, là cái, cái có đầy chất lượng nha nhận thưởng xong rồi các bạn đóng lại đó là cái code mà chúng ta nhận thưởng được nó sẽ báo như thế rồi cái code này nếu như các bạn mà giả sử như các bạn nhập thêm một lần nữa ở đây mình sẽ copy một cái code khác cái code này các bạn chỉ gì một ngày các bạn nhận được một lần thôi các bạn <coughs> các bạn ờ, một ngày các bạn chỉ nhận được một lần thôi à, mình sẽ lấy lấy lại một cái code nếu như các bạn mà nhập lại á, nhập cái code ờ, khác nhưng mà cái code mặc dù đã là nhận thưởng được nhưng mà nó sẽ báo là ờ, bạn đã quá số lần ờ, nhận rồi thì một ngày các bạn chỉ nhập code một lần thôi thì code này á, trao thưởng ở đâu và thì các bạn nếu như các bạn nào mới chơi á thì đăng ký theo cái link của mình làm thành viên cấp dưới của mình thì sẽ được nhận code hàng ngày nha các bạn và à, khi các bạn đăng cấp mình sẽ phát code và hỗ trợ hoa hồng cho các bạn à, cái ờ, code này thì các bạn nào xuyên canh thì các bạn vào nhóm tổng nè đây mình xua lên cho các bạn xem nha nhóm cổng nè à, thông báo chính thức nè thì ờ, cứ một tiếng phát là à, nó phát ở khoảng tầm à, vài chục code gì đó nhưng mà cái số lượng thành viên rất là nhiều các bạn à, 12.647 thì chắc chắn là các bạn à, các bạn sẽ không giành lại đó <clears throat> không giành lại ờ, các ờ, các thành viên trong cái nhóm đó đâu nha mã code thì ờ, mình ở đây chắc mình chỉ thị phạm show một cái kết quả nhập code mà chất lượng ừ, cho các bạn xem thôi à, còn trong những cái video tới mình sẽ chia sẻ tiếp theo những cái hoạt động của game thì một lần nữa xin à, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video của mình à, nếu các bạn nào đã chơi rồi á thì à, các bạn có thể bỏ qua video này à, các bạn mới chơi thì các bạn có thể tham khảo và các bạn à, à, bạn mới chơi có thể tham khảo và các bạn nào chưa chơi các bạn có thể tải cái link game ở ờ, cuối cái phần mô tả của video này à, các bạn trải nghiệm cái game à, nông trại kiếm tiền online này à, hiện tại game rất là uy tín các bạn à, có những cái à, à, bạn à,